cảm rằng anh đã có thêm người con gái ừ, xin chào mọi người à nhón siêu chào thái nhé lên nhạc nghe cho vui tai á nghe nhạc mình sợ bị nó cái gì á công lắm anh em ạ sợ lắm hello tuấn việt nha Hello Zin, Chi điu chi điu chi điu chi điu. <laughs> nghe nhạc là cút á thôi anh em ạ hôm bữa mình mới bị cảnh cáo một cái gì á thành ra là không được không nghe nhạc được chỉ có nhạc bên facebook á nhưng mà mình chưa nghe mấy cái bài bên đấy nữa để hôm nào mình nghe thử xem có bài gì hay hay không để à, hôm nào chiều buồn buồn mình sẽ bật nhạc linh cảm rằng anh đã có thêm người con gái <laughs> cáp mày thế đúng phát boy à đâu ra vậy cáp người ta ghi thế thôi làm gì có ai đâu mà phát boy tình yêu như chuyến xe buýt vậy <laughs> hay chào ạ hello hạ văn thiên nhá chào đấn tù à hello lưu lưu thiếu hoàng <laughs> đấn tù bây giờ mình đánh top hai để cộng có hai mấy điểm thôi mọi người vừa hevalo vừa almeta thì chết cơm rồi đấy để dành mai đánh mai đánh giải nhá hôm nay nói chung là cứ đánh bình thường đi mai đánh giải tính tiếp anh em ạ mình mới uh, xả cái tóc xong trông nó đỡ đỡ đỡ dính chưa trông tóc nó đỡ dính chưa đẹp trai chưa nếu mọi người thích thì em tú hát cho nghe chứ không bật nhạc được làm cái cung đi xin cái cung đi là mấy găng đi thôi được rồi em hiểu mà em hiểu gì là cái em khùng quá naki ơi naki bị khùng quá naki cứ làm khó anh tú thôi trứng hai mươi rau trứng hai mươi rau vào ờ, đánh ờ, đánh gì nhở đánh giải là nhiều khi không nở được á còn đánh danh thì mình nghĩ là người ta đánh chậm chậm á thì nhiều nhà sẽ nổ hơn còn nhiều khi trứng hai mươi á mình nghĩ là phải hai đến ba nhà không nở được cơ bản là tầm nít game người ta đấm đau quá hôm qua mình đánh ngoại binh mà sau năm rau mà còn 55 máu anh em ạ một rau trung bình chín máu đúng rồi cái lobby bị điên tóc như lông lở, <laughs> như lông lá à. ngày xưa em bán xưa đậu này bán xưa đậu này là đẹp chiếc xe màu xanh xanh xanh xanh từ từ nhá một con xin nghỉ đâu camille à camille tí có máy móc ngon cơ em chính em ngày xưa đi xe buýt vui thế đi một mình đi à đi à đi đi một mình á thì tất nhiên là mai tường đi một mình chứ sao lại đi với ai được đã đi xe buýt là phải đi một mình đúng không tại vì bây giờ đợi một chút là có chuyến khác từ từ nhá đột biến hay là đấu sư hay là luyện cung đây mình đang tính đánh morgana nhưng mà ra đấu sư với cả luyện công mới được ui mình làm một trận đột biến nha anh em nhá đột biến rừng á khá là thú vị á làm một trận đột biến rừng đi em chính em ngày xưa đó mua con này lại anh em ạ có gì mình làm ba dốc đồ cũng được ba dốc đồ thì cho con này vào có gì mình bán một này đi tích tiền bán đi là một hai ba bốn năm năm tiền với hai là bảy bảy tiền tức là rau này mà ra cho mình thêm được ờ, hai tiền ba tiền nữa là mình bán đi được mười tiền đúng không lưu lưu anh tú sáng bị em đấm á à sáng em đánh đích ờ, minh bt ấy hả ừ nhưng mà sáng nay anh đánh ờ, nói nói, nói chung là anh đánh bui ờ, thử năm mọi cảnh binh ấy đánh xem như thế nào khá là thú vị đấy chẳng qua là bài em chắc là mạnh hơn với cả win nhiều tiền hơn thì em bài mạnh hơn thôi chứ anh mà trận đấy mà nhà đấy cơ bản là trận đấy có có một người nổ hũ ấy thành ra mạnh quá Ê, úp cấp đi úp cấp đi úp cấp nhưng mà lại không ra gì không ra cả ấy luôn không ra cả dốc đồ không ra cả không ra cả rốc đồ không ca ra cả gì nhở chó gát luôn hay là mazaha luôn phế chưa blit leona blit leona và miếng thiếu đam anh em ạ cho như vậy vào thì nó hơi ấy cho blit kéo về được rồi á chứ cho leona vào nước kiểu không có tanh à không có đam á trông bài nó tù tù lắm từ từ anh em ơi từ từ bình tĩnh nhá lắp đồ đép một hai con thì đi chút đi vui ha không vui đi không vui không đi buồn không thích đi vui cáp kiểu gì đó anh tú à cáp này anh à, lấy trên mạng anh biết đâu phương anh thấy trên mạng hay hay có về thôi có về sương sương vui vui mua mấy con này vào đi cho mình một con chó ghét sớm đi mình tích số cái đột biến này nói chung là tí nữa mà có ấn ấy thì siêu ngon luôn nhưng mà đấy là có ấn nhá còn không thì mình nghĩ là bình thường tại vì cái ấn này mà lên được bảy xong rồi tí nó con bò ấy siêu trâu từ từ nhá mình sắp có ba ngoại binh rồi này vậy không thôi bóc bòn hai em lên giường à khùng à ai thay em lên giường đâu na ký thay em ở trong nhà tắm phòng bếp thì cũng được mà <laughs> đừng nói nữa anh tú good boy mà phát boy gì đấy anh sáu đấu sĩ năm cảnh binh bốn xạ mà em vẫn win hay à thì nói chung là bài anh cũng mạnh á chẳng qua là ý là ý là chắc là bài em mạnh hơn đúng không với cả bài anh dư một slot con dây xì thật ra là dây xì thì cũng được nhưng mà cơ bản là con dây xì không có đồ đam ấy thành ra nó chỉ bắn nhanh thôi sáng nay anh đánh thử năm cảnh binh mà nên là xem nó như nào ui được một đồng ngon đấy một đồng nữa thì đẹp zippy zippy bắn ui bắn chết rồi mà ta game này bị bịp à ê bài mình win này ê từ từ nhá zippy được không ba bốn năm Ui, bán hết đi thì đủ ấy nhưng mà mình đang muốn giữ ngoại binh lại một chút đấy nhiều khi ra được ngoại binh thì đẹp ba con sgu khá là ngon nhưng mà chắc là mình tích tiền anh em ạ cảm giác cái kia không ra rồi đúng không ra sau mình mà lên cấp thì mình cho đấu sĩ vào à thôi chắc là bỏ ấy đi bỏ dốc đồ đi có gì cho đấu sĩ vào nhá mình ôm lại hướng ngoại binh đi ừ, làm sao để đánh lên điểm nhanh như cách rớt điểm vậy em tú đần á làm sao để đánh nhanh lên điểm như cách rất điểm vậy em tú đần à em tú đần mà lại biết lên điểm nhanh á em tú đần chỉ biết rớt điểm thôi nếu mà lên điểm nhanh thì mọi người có thể đánh spam một bài đánh vào những cái ngày mà gọi là chó đỏ ấy chứ còn những cái ngày mà kiểu anh em mắt đen rồi thì đánh kiểu gì cũng vậy à cho nên là anh em phải lựa ngày mà đánh thật cái này là mình nói thật ý là lựa ngày mà đánh kiểu hôm nào anh, anh em cảm giác đánh nó bị bay bay á đánh tiếp cho mình còn hôm nào đánh nhị đen quá thì thôi mừng là sao nào này đấm mình đau đấy vừa win một rau đấm năm con luôn à hello thủy tiên nhá hello mọi người nha chúc mọi người buổi chiều ờ, thật là mát mẻ nhé chúc mọi người tắm ui mazaha với cháu gát đều ngon mình sẽ lấy một trong hai thôi nhờ mình sẽ ưu tiên con mazaha trước mazaha cầm đồ ngon ui mitfor cũng ngon cơ mitfor cầm đồ cũng ngon cơ mitfor cầm nước mắt à nhờ mình lấy muốn muốn lấy con mazaha về luôn á thôi lấy mazaha đi mazaha cầm gậy ngon quá qua em được quả ari hai win nhà tám công nghệ bỏ ba cv ba ari hai á ari hai mà win được á ari có biến đột biến không ari mà không có biến đột biến ờ, năng lượng với cả không có diệt thì sao mà win đúng không anh tú nghĩ là phải tám mươi phần trăm là ari đột biến xong rồi có diệt á chứ còn ari hai bình thường thì để mà win thì hơi khó từ từ nhá xong rồi ngoại binh của mình đâu các thứ của mình đâu hết rồi lên nè lên nè lên nè bắt đầu đánh hơi khắc nghiệt đi Cái đép nha cái đép bình thường thôi cái đép bình thường thôi vừa gọi là tích tiền vừa gọi là đép một chút nhà này xin ra hai chắc là đánh xin ra luôn nhà này đánh chuột này ê cảm giác trận này lobby mỗi nhà đánh một bài ấy, khá là mạnh á nhà này đánh renta hay đánh cho ghét vậy ván này ba nhà đánh phép à ai có một nhà bắt han mazaha của em tú rồi đây này nhưng mà không biết là người ta đánh renta hay là đánh chó nữa thì nói chung là đánh chung thì đánh nhá cơ bản là bây giờ mình cũng lấy đột biến rồi á một đập mazaha của mình thật ra lắp quỷ thư cũng được nhưng mà từ từ anh em ạ cơ bản là mình đang thua mình chả phải vội á mình làm cái lu một tí cũng được cảm giác khi nào bài mình win lại được thì mình win nhá cố lên một con nữa thôi đẹp đi ừ hai hai mỗi ra mà được một đồng thì đẹp quá ngoại binh không có ngoại binh nhưng mà chắc là mình phải bán rồi nhá không ôm ở đâu nhá mình đang muốn gọi là tích tiền một chút à quên mình đang muốn gọi là ham tiền một chút để như vậy thì nó yếu hẳn đi nhưng mà bù lại mình sẽ có mình đang muốn cái ưu tiên nó kiếm súng hơn á cơ bản đột biến rừng mình nghĩ là đánh câu câu á kiếm súng một tí nữa làm cái dây chuyền đâu gió ghét nữa thì ngon hơn đây nhưng mà cảm giác để như vậy yếu quá anh em nhở thôi yếu một chút nhá cơ bản là mình cũng đang thua rồi một một chút yếu yếu đi yếu đi vd mặc áo vàng được không please à áo vàng nóng lắm anh em ạ mình mới tắm xong mà cảm giác trời áo à, quên mặt mũi nó lại sắp chảy mồ hôi rồi nè thành ra là để hôm nào mà lạnh lạnh mình mặc ngay chứ cho đép một con hợp lý nhá mình nghĩ là gặp nhà này mình chỉ đép được một đến hai con thôi nếu mà để form kia chắc là đép được hai con nhưng mà mình bán đi hai máu mình sẽ nhận về được một đồng khá là ngon đấy hợp lý đấy <clears throat> đánh đổi nhá hôm qua em mới làm một trận vega ba sao ở vega ba sao thì mình chưa bao giờ làm được nhưng mà <tsk> vega ba sao mình nghĩ chắc là con tướng mạnh nhất trong ờ, liên minh huyền thoại rồi á à quên trong tft chứ liên minh huyền thoại gì đấy ari sáu phép sư năm bằng đảng lõi kim cương năng lượng xanh lõi crit phép đồ blue diệt cộng kiếm súng biết ngay là có diệt mà đúng nói chung là em hay á ba ngoại binh tầm này thì không cần nữa rồi nhưng mà tầm này mình phải giữ lại bài mà đẹp ấy nhá mình không có cho bài linh tinh được đâu thôi mình nghĩ là bỏ đi bỏ dốc đồ đi ba hai ba hai hai là bảy bảy là hai ba mươi sáu ba mươi sáu anh em ạ bán ngoại binh đi anh lấy kinh tế ok em tôi bán ở đây tụi bán ở đây tiền rác nữa à? nhưng mà chắc là mình bán gp nhá tại vì lúc sau người ta mạnh lên á gp cũng chả bắn được tiền đâu lúc đầu thì người ta còn hack hack được á cung nữa à? cung nghịch quyền năng hoặc là đại bác trong khazik khá là ngon có quyền năng rồi này nhưng mà bài mình chưa ra được một con chó ghét nào hơi phế một chút á thật nhưng mà chắc là mình để như vậy luôn á bây giờ mình không ham dốc đồ đâu ham dốc đồ thì đấm đau lắm kiếm súng này kiếm súng quyền năng tí đồ kia cho chó ghét sau em chính em ngày xưa đó như vậy mình nghĩ là ngon hơn này thôi bỏ vào này đi nhá không tham nữa anh em ạ quyền năng cho tạm không thôi từ từ đi giao sau mình nghĩ là mình lên cấp mình rôn một chút kiếm con chó ghét một đi xong rồi mình cho năm một biến vào để mình đép nhá với cả lắp đồ cho chó ghét luôn chứ còn tầm à, về sau mà không có chó ghét đuối lắm mình nghĩ là đột biến rừng phải đánh bằng chó ghét là nhiều á tầm này mình chưa con nào nữa cơ hơi phế đấy chó ghét với con bò đấy là hai con là đột biến này mình nghĩ là phải cần nốt con nè nốt đi đau quá đau quá galio mạnh nhất chứ con chứ anh con vega dính cc hoặc xích có khi cút rồi ý là đam á mình nghĩ là đam á còn à, mạnh nhất thì mình, nhiều con kiểu nó aoe thì từ anh em ạ mình vô tí đấy nhá hai con go quick để làm gì đây đây rồi một con chó ghét là được rồi nhá hợp lý này mình thay vào đã anh em ạ em sẽ nhớ anh đôi ba lần cứ lên đi anh em ạ lên một tanh đi tầm này mình đang thiếu tanh nhá Take back what's mine. Lắp đồ đây, lắp đồ đây. Mình lên để mà tanh đã nhá. Xong rồi mình bán đi tích tiền thôi. Ok, gặp này là chắc là win anh em ạ. Bỏ vào lấy tiến công á, bỏ vào lấy tiến công á. Tiến công làm gì đâu mọi người. Bùm bài này mình nghĩ là tí nữa có cái biến ờ, đột biến ấy, cho con bò ấy. kiểu hai con ở trên nó câu thời gian siêu trâu luôn xong rồi mazaha nó có hồi phục này bảy đột biến là cứ là cứ hai giây là mười giây sau nó tăng được mười giây sau tăng được ba trăm ba trăm năm mươi giáp ui có cái thằng hoa nó đánh đột biến này đúng thích luôn ba số hai trăm k không bt á được luôn anh nghĩ ơi Ê, từ từ ba số hai trăm k được á được á được á một chút gọi là ff không được luôn anh nghĩa ơi vì đồng tiền không hề hấn không nhưng mà em cứ đánh bình thường nhá <laughs> nếu mà nó rớt thì rớt thôi chứ còn em chắc là không ấy đột lấy cái giải ngon không để mình xem có nhiều nhà quỷ thư hay giáp lửa không nhá nhà này có cái giảm hưu này nhà này có giáp lửa nhà này không có nhà này có diệt nhà này tí nữa có quỷ thư nhà này chưa có ê tính ra không hề hấn ngon đấy nhưng mà mình nghĩ là lấy đồ đi tại vì về lết thì nó hơi củi á cái đấy hơi củi anh em ạ ú khá là ngon nhá khác thì không hề hấn không đao sau về nếu mà được thì mình win nếu mà win đao này thì đao sau về mình lên cấp không thật ra là lên cấp tầm này hơi nghèo anh em ạ mà cơ bản hai đô này mình muốn dôn quá nhớ em chỉ à Zumi gọi lũ năm tiền khác là đồng bằng rừng rú á. Zumi á. Đột biến gì vậy à? Đột biến rừng nhá mọi người ơi. Nhà này có đánh đột biến không vậy? Thả chó em tú đi hợp lý thì chắc là mình lấy quỷ thư nhá cảm giác nhìn cái nhà này xong mà không có quỷ thư là mình đi á đánh gì trì trì cần quỷ thư hoặc là dây chuyền nhưng mà mình nghĩ là ưu tiên quỷ thư trước đi tại vì tầm này mình nghĩ con chó hai đồ là được rồi tí nữa con chó làm thêm cái dây chuyền nữa là ngon nè xong rồi quả trứng này ra thêm một cái biến đột biến nữa là bú bấu bú sắp bú hello phúc lộc nha sao không đánh ngoại binh chứ đường nào cũng chối thua xong cút à sao lại cút được anh em ơi bài này là bài mới của em tú đấy bây giờ em tú đang gọi là đánh những bài gọi là khác rồi không đánh ra ta nữa không đánh ra ta nữa Delta gặp mấy cái bài thuật sư ấy bị đấm đau quá thành ra là mình rút kinh nghiệm em ạ nhà này có lõi trăm ba mươi lăm máu ấy à xin cái quỷ thư đê quỷ thư đê không có quỷ thư không có đai máu luôn không có nước mắt luôn ê từ từ nhá cái game này nó cho mình chơi không vậy ê thề luôn nhìn cái đồ này ép chết chưa không quỷ thư không đai máu không nước mắt đúng ba món mình cần luôn cay thế nhờ biết thế mình lấy cung về xong rồi lấy tiền tí về đập cũng được anh em ạ à da phế đấy anh tú đã chơi trứng hai mươi mấy vòng chưa anh tú chơi rồi anh tú chơi rồi lên cấp rồi một con đấu sĩ không thì nó trâu bò luôn nhưng mà thua thì đợi đi nếu mà đao này lên cấp thua thì đợi đi nhưng mà win được á mình nghĩ là bài mình win được á nhưng mà thôi chắc là khỏi lên anh em ạ cơ bản là mình chưa có đôi chó hay là đôi mazaha lên cấp bây giờ nó thọt lắm thua một phát là cút luôn mà bây giờ gặp nhà kia eco thua cũng mệt cơ thật cày đấy ba món đồ của em tú không có con nào hết không có mảnh nào hết mình lấy một cái nước mắt về cũng được một cái đai máu cũng được một cái gậy cũng được cơ mà đây không có mảnh nào luôn nên là mình lấy cái kháng phép về nhá nhiều khi tí có xẻng hay là gì ấy thì mình biến xếp như vậy chắc là win chứ đúng không win chứ đúng không win chứ đúng không vì đi chó gát chó gát hết lò rồi nhà này có kiếm súng với con vách cầm nỏ xét á hơi kinh em ạ may quá không lên cấp á mình lên cấp mình nghĩ là zone bốn lũ sĩ cũng không win được nhà này đâu muốn win nhà này phải cần hai sao á nhà này con xin là ra ba đồ vách có nỏ xét kinh á nhà này kinh quá lấy con mẹ phụ đam được á anh nhá con mẹ là con gì đấy lấy con mẹ con mẹ là con gì á con bẹ à con bẹ con gì nhỉ mình chỉ biết con bê thôi không biết con bẹ anh em ạ con bê là con của con bé hơn của con bò hay sao nhỉ ờ gặp nhà này không hề hấn sáu đấu sĩ ghê đấy nhưng mà này đánh renta hay đánh kazik vậy đừng đánh cùng đánh cái khác đi đánh cùng thì à, tí nữa dồn hai sao thôi nó hơi đuối nhưng mà cũng được mình nghĩ là cũng được quan trọng là runa sớm ấy để mình giữ máu lại được bài này phải cần trứng nở ra đã mà bây giờ bảy rau nữa lâu phết đấy chứ đùa đâu sống được đến đấy trước đã nhá không có quỷ thư thì không win được nhà này rồi có không hề hấn nữa cơ vừa sáu đấu sĩ vừa không hề hấn cơ lao sau trẻ cho mình một cái gậy với cả một cái đai máu với còn một cái nước mắt là đẹp là đẹp đánh cái đó á đánh cái đó là đánh cái gì đó đánh cái đó á là đánh cái gì đó cố lên đép nốt đi nhìn hai bên này đánh mau mệt chưa trận này có thăng hoa đẹp anh em ạ ê từ nhá mình đép được nhiều phết đấy chứ đùa đâu nó còn rác không nó còn rác không không được à <laughs> cuộc chiến của những chú gọi là châu bò châu à? bò à? lì mặt châu mặt ngựa à? không có đam mà những cái bài gọi là không có đam với nhau mà mình cần một cái quỷ thư á thật không có quỷ thư là bài này không có đam á con ca ca zit à à con ca zit à kazit thì chắc chắn là bài này tí phải đánh bằng đam kazit rồi mọi người chứ con mazaha này cũng gọi là con kiểu nó chì chì á đam thật ra là cũng có nhưng mà mình nghĩ là kazit nữa thì mới được kazit với kaisa kaisa là mình nghĩ là ngon nhất cơ bản là đánh về lâu về dài kaisa ngon gậy đi má từ từ nhá đồ này đồ kazit á thật mình rôn một tí anh em ạ bài mình uh, hơi cá đuối rồi kazit này jerry à từ nhá như vậy thì hơi đuối kazit cầm hít kiếm này con này cầm dây chuyền này xong rồi tí nữa lấy đồ đan cho kazit là đẹp chắc là bỏ con này đi rary à mình nghĩ là tạm tạm như vậy trước nhá nhưng mà phải dồn chó ghét hai đấy anh em ạ chó ghét một trông yếu á lôn chó ghét hai với cả maza hai trước nhá còn kazit thì tí dồn sau ai da đau đau đau đau đau đau đau ai da ba mươi lăm mà ba mươi lăm mà đau quá đau quá đau quá đau quá phải dồn nó phải dồn nó không lì được á có một nhà chơi chung với mình nên thành ra ấy quá hơi bất tiện anh em ạ hai con vi à là mình cần con chó hai hơn đấy thật sự ui ui ui ui sao hết lòng này mà lại chẳng lật quay quay đây rồi hợp lý nhá eco lại này anh ơi anh à anh có bùa gì mà lại làm em yêu vậy nếu như một câu nói có thể khiến em vui tí mình sẽ bật bỏ lên trên cũng được á được rồi á ui cảm ơn tuấn anh nhá chào à chào tuấn anh ơ tuấn anh đăng ký được rồi à hay vậy hay vậy hay vậy có cái đấy rồi à, có cái đấy rồi à ngon đấy ngon á cảm ơn tuấn anh nha <laughs> ngon hôm nay dành hết lầm lỗi đã chia tay tình ta từ nãy vỡ đôi bài mình tí nó có cái biến đột biến cho con bò nữa xong rồi mình lên cấp mình đánh bảy biến anh em ạ siêu khỏe siêu khỏe uy tín và mình đang có hai đôi khá là ngon nữa thì chắc bán hai con này đi anh em ơi dồn mạnh cái hen và em tú và bình tĩnh các mọi người không phải mạnh chơi với em tú là bình tĩnh chết thì bỏ cần gì phải vội đâu anh em game này kiểu hết thì mình start lại thôi mà điểm số không quan trọng nữa rồi tầm này kiểu không quan trọng nữa không thật ra là quan trọng ấy nhưng mà mất đi thì có thể lấy lại được mà đúng không giật ba cái điểm số này. ok em chè hôm nay vui á trưa nay được cái top một à test vi hiệu à <laughs> ngon chào bình thường dạy chào vip pro no một đẹp trai siêu cấp vũ trụ được không à cảm ơn tuấn anh chào tuấn anh đẹp trai vip pro siêu cấp vũ trụ <laughs> đần ấy từ từ nhá có có một cái nhà kia anh em ơi từ từ có một cái nhà chuột đây rồi nhưng mà mình xếp mình xếp thì xếp nhiều khi mình vẫn thua á cơ bản là người ta tầm này chuột ba su ba với cả cam ba rồi con bò của mình đều hút là may rồi á tầm này mình chịu nhá người ta có cung xanh á cơ bản là người ta có cung xanh không có cung xanh thì mình có hốp có cung xanh thì chịu cả phát nữa không hai hai của ba chết à vẫn lo được nhá vẫn hai mươi sáu máu này em chè hôm nay vui á trưa nay được cái top một này em chè hôm nay vui á hôm nay được cái top một từ khi nào mà có top một mà lại vui đấy trông nó có vẻ khó khăn vậy cứ liệu hồn không quen là anh tắt ngưỡng hồn đấy không quen là tắt nghe có vẻ sợ nhỉ con này ngon không mình đang muốn lấy đồ nó kha dích quá mà bây giờ lấy gậy về à lấy gậy về thì có kha dích hai hmm. kha dích cầm nỏ xét trông nó hơi chuối bé đần không nhưng mà cứ phải lấy kha dích hai nhá nhiều khi mình chưa lên cấp vội đâu mình ít tiền quá anh em ạ làm ăn kha dích đi cầm gậy này thì tí nữa ra được mảnh đồ thì cầm ngon nhở cuồng đao à quần đao hay là crit phép có đam không vậy có một trăm bảy mươi lăm sát thương phép nhờ cầm crit phép không ngon mình nghĩ là quần đao chắc là ngon nhất nếu mà tí nó cầm bây giờ lên cấp luôn thì giữ máu được tại vì bài mình có nhà chơi chung ấy thành ra là zone ba sao nó hơi khó nhá anh em mình nghĩ là lên cấp đi lên cấp cho con này vào giữ máu đi đép đi tầm này phải có sát thủ á tầm này bài mình không gọi là gượng được nữa rồi gặp nhà kia rồi thì mình nghĩ là bây giờ xếp bên trên thôi hoặc là xếp ở dưới đi xếp ở dưới cho nó tích số cũng được hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này cái giọng gì đây à cất huy hiệu được không ạ à? giọng gì đây à người ta chưa làm gì cũng hù hù hù à cái dích hai tầm này của mình là có đam rồi nhá tí nữa mình nghĩ là lấy cuồng đao được ấy đánh trì trì cũng được con khazik này chỉ sợ đỡ vần thôi còn lại mấy nhà phép này mình nghĩ là khazik lo được khazik cầm vùng đao nghe nó có vẻ hay ấy nó cứ đánh nhanh thôi nó bay bay liên tục cũng được nhà này xin ở ra đang hai thì chắc là win á u cho em tú một cái ấn đột biến nè một cái ấn đột biến cho con bò đây thể mình đã siêu thích đột biến cho con bò luôn đó đột biến này cơ bản là cho con bò ấy, nó hút được hai ba lần đấy rác lắm còn đột biến khác thì mình không biết nhưng mà đột biến này ngon thật trang bị đầy đủ à nghe nó hơi đần không phước lành thì hồi phục tiếp tấn công điểm yếu thì mình nghĩ là cũng ngon này cơ bản là mình chưa có vết thương sâu cũng được giờ mình chỉ lấy hai hoặc ba nhá còn cái còn cái trang bị này thì thôi mình nghĩ là không cần cái này thì thêm giáp mà thôi mình nghĩ là lấy vết thương sâu đi cho nó an toàn đó cho nó chắc cốp chứ không phải là an toàn anh em ạ úp xong ra lõi kim nghiệm mà khóc nun à em chào anh vũ tuấn nhá không ra được anh ơi ra cũng phải chịu thôi tầm này phải cho sát thủ và nó mới có đam ấy anh tuấn ạ không ném tú đi á bây giờ chín tiền tôi một cái thì đã được bò hai không <laughs> nghe nó có vẻ hơi chó đỏ nhở nhưng mà thôi chắc là không rôn đâu đợi đi lỡ đợi đợi luôn nhá đợi luôn ra sau bách mạnh luôn nhá chấm than notify à notify mà bạn ơi notify à notify à à vậy thôi anh không hù nữa anh làm thật luôn là khủng anh slide anh slide bị điên rồi anh slide bị điên rồi mọi người ạ gặp nhà này con đỡ vần hơi ghê nha em ơi con đỡ vào này cầm full đam này xong rồi có cái phóng hỏa nữa cơ bài mình thì toàn hồi phục mà cầm nguyên phóng hỏa với cái diệt u là trời à còn có cái ấy nữa cơ vút bẫy nữa cơ bài mình con bò phải có bảy đột biến ấy, thì mới win được không thì hơi khó cào luôn đi đừng có bay đừng có bay bay làm gì đứng im mà cào đi là con này chết rồi thua luôn này nhà này ghê quá người ta cầm cái full đam có cái gì nhở có cái ờ, có cái phóng hỏa ấy, hơi ghê luôn á nói em buồn là có gì đâu buồn anh cũng trêu mà clip phép nữa chi má ê clip phép ngon nhở từ từ clip phép cho con mazaha thêm đam này cung xanh cho con này trông nó có hơi đần không hơi đần thật chứ đột biến đi đột biến đi đột biến đi làm ơn đấy làm ơn đấy làm ơn á bảy đột biến đi bảy đột biến đi cho nó bùng nổ này bùng đây rồi ngon nhá siêu ngon luôn ok cung xanh chắc là mình bỏ đi anh em nhở cung xanh bỏ đi này hay là mình đập huyết kiếm luôn không mình đập cái gậy luôn không từ từ nhá vút rồng cần không để để từ từ mình phải dồn con ấy hai đã mình dồn con uh, bỏ bỏ tót hai đã con eco này không cần tại vì mình hay rồi zinix không cần luôn đây rồi bỏ hai nhá cờ crit phép cho Maza hai thêm đam đi mình đang thiếu đam này đập đồ này đi không cần vút rồng không vút rồng thật ra là không cần lắm nhưng mà lắp thì cũng được cứ lắp cung xanh đại mà nó một rau nhá chắc là tí nữa mình đập hết anh em ạ đập hết á mình đập hết luôn á đập hết mấy cái đồ này đi kha dích đồ này trông nó hơi đần không chú bé đần không hay là kha dích đồ này tại vì cơ bản này có cái gậy ấy trông nó nó hơi hơi hơi gì gì á trông cái gậy nó hơi gì gì á bỏ crit không á bỏ crit á thôi mọi người lại cho mezaha đi con bò tanh đi tí nó cầm đồ tanh đấy anh em ơi bỏ crit trông đần đấy nhà kia bắt chó ghét rồi nên chắc là mình không nuôi chó ba đâu anh em ơi bỏ đi nhá với cả mình đang muốn lì lên cấp thì kiếm được con uh, sát thủ vào nó ngon hơn kazik ba thì chắc là cũng ấy kazik ba được ấy chứ nhà này không bắt kazik này bài mình có cai xa cơ với mạnh còn không thì bình thường hello trần thu nhá tự nhiên mình thành mod cho uy tín phát à game này tốt một đăng ký người ủng hộ à, game này không u uh, từ từ nhá bài mình có cai xa anh em ơi cai xa thì phải là ngon á ê đập đồ không một chút đập đồ á u uh. ê mình đang chưa muốn gọi là bỏ ma lắm tâm ta bình tâm mai con ma của mình đang ngon mình nghe như vậy đi hay nhất từ từ nhá đồ lại ra đẹp luôn này đồ siêu đẹp luôn ê đồ mắc binh luôn rồi hợp lý nhở được đấy được đấy được á ngon đấy ngon đấy đồ gì đây anh à đột biến à, đột biến rừng nhá mọi người ơi đưa đồ ma ra cho bò mạnh khởi luôn á không mạnh đâu không mạnh đâu mọi người đừng lừa tú tí nữa mình lấy một cái quỷ thư nữa cũng được tầm này bán đi lên cấp không liều không liều lên cấp không lên cấp thì kiếm được cây xe hai top một cây xe hai chắc chắn là top một luôn ba ba bốn là bán đi thì được tiền này mình muốn bán đi quá anh em ơi chắc là bán nhá bán đi lì đi lì lợm cái mặt trâu mặt ngựa đi một là top một hai là top ờ, năm nhá tại vì tầm này mình nghĩ là khỏe được đấy tính nữa nhặt thêm một đồ cho mazaha nói chung là nhặt thêm một đồ ui tính ra mà biết như vậy nhá mình lấy cái lá mình lấy cái trang bị đầy đủ ấy là hai con này phun đồ rồi ba con này phun đồ rồi nhưng mà không biết được cái đồ nó sẽ như vậy á bò ba à nghe thú vị không nếu mà thua thì mình mua bò ba nhá còn nếu mà win thì thôi nếu mà thua rau này thì mình cũng bò ê nhà này trông ghê vậy dây xi xong rồi nhìn mấy cái lốc xong rồi nhìn đồ đẹp các thứ này ê gặp nhà này mình thua đau quá người ta có cái có cái này này bắn rét lắm hơi kinh gặp lại nhà này thì chắc là mình win được nhà này có cái ấy à hỏng rồi gặp nhà này rồi nếu mà thua thì mình mua lại mấy con bò đi tí mình dùng con bò ba cho nó uy tín được hello nguyễn hiếu nhá ui cái sao chả được làm gì cơ cơ bản nhà này có cái lõi kinh quá nhiều đồ nữa ê nhà này còn không lốc cơ kiểu mạnh quá hả chấp mình ờ dồn dồn dồn dồn dồn cá phát nữa được không đỡ máu không ừ đau quá đau quá a à, xì ba sáu máu bài đang mạnh gặp cái ông lòi ra thì mình nhìn là thấy kiểu ghê ghê rồi á đồ gì ngon ngon không giao điện áo choàng vuốt rồng diệt mình nghĩ là lấy diệt thêm đam nhá lấy diệt đi nhở chả có gì ngon cả lấy diệt đi bài mình thiếu đam nữa diệt đánh với nhà đấy với nhà này ngon này nhà này út nhà này dây c hai luôn đấy diệt trận này ngon á không biết là mình có dẫy được không nhà này hai cái xe à hai cái xe thì em tú dồn đây cái xe hơi khó mình gặp mấy nhà này tính là đét được cái chứ gặp nhà chuột thì chịu á áo xa mình nghĩ là không cần đâu mình lấy thêm đam đi anh em ạ thôi mình dôn nốt nhá dôn nó còn bò ba được thì dôn hẹn gặp lại em ngày tháng của sau đây. cây xa thì người ta bắt hai con rồi thành ra bây giờ rôn cây xa ba cũng khó cơ từ từ một con nữa không cây xa này nhà này bờ răm và đi con bỏ hút vào đây nhưng mà nhà này lại có khăn với cả có cái diệt có cả cái dìu đen nữa cơ thành ra là hơi ghê á mình nghĩ là cái xa một thì cứ cho mazaha cũng được cơ bản là mazaha của mình đang gặp đồ ánh sáng ấy ê win được nhà này này có cái nhà kia mạnh quá thì mình chịu á bụng ok bây giờ mà sống được đến dao rồng nhá xong rồi kiếm được một cái nico nó thì đẹp luôn á cố lên cố lên vt ơi giờ mình gặp mẹ này mình dãy được này gặp mẹ này mình dãy được gặp mẹ này thì hên xui nhưng mà có hốp từ từ đã mình nghĩ là để con bò giữa bên phải bên này lệch qua bên này thì nó ok hơn cặp mấy nhà kia thì mình chịu nhá mình nghĩ là xếp con bò ở đây đẹp nhất rồi này gặp mẹ lucian là từ từ nhá nhà này có khả năng dãy được á nhà này có chiếu được không không chiếu được này chiếu con bò thì nói chung là bình thường cơ bản là con bò kiểu gì nó cũng cc vào đây á nhưng mà con du sần này cầm diệt anh em ạ hơi kinh một tí Ui, con bò cầm mút rồng mà trông cảm giác nhà này cầm mới diệt bánh đa bắn đau quá con chó của mình nó bắn vài giây chết luôn cút luôn em mà nhà chuột nè tú ơi nhưng mà anh chết mất tiêu rồi chơi bò carry mạnh vào gl mà em tú không chịu còn bò bản này mới được phúc đa má ừ nhưng mà mình chưa lên được ba sao á mình lên được ba là mình đổi đồ ngay ấy thật mình đổi nó có kiểu phép ngay mình tiếc đâu nhưng mà nhà này cầm mới diệt đấy bắn đau quá a à, ba đầu đau. phải như vậy mà top bảy nha mà các bạn là tập đầu á mình không có sổ ghét sớm á thành ra là thành ra là trừ ba mươi mấy điểm á có người ủng hộ không bảo mình à thế không đăng ký vậy à em tú mới có anh phi ơi em tú tính tính là tối nay bảo luôn nhưng mà <laughs> anh phi tự biết rồi thì anh phi biết phải làm gì ấy non à, à non à tranh thủ người ta đánh ao tốt xong rồi vào nói non thế này kia thì em non mình sẽ slide đột biến rừng đúng không lên thì con bò ba là mình đổi cái clip phép kia là siêu nhiều đam rồi con bò máy hút rồi biết tại sao top bảy chưa à? tại sao tại sao lá cây lại màu xanh gà <laughs> cái bài đột biến này sao bình thường mình thấy người ta chơi ấy kiểu cảm giác mạnh mạnh với cả dễ dễ mình đụng vào một phát thì mãi có một con chó xong rồi đồ thì như xịp ấy cơ bản là cái khúc kia mình đi nhặt đồ ấy không có đồ gì cả thành ra là không không đép được rau đợi, mấy rau đấy á thành ra là bị trừ máu đau quá xong rồi mình phải lên cấp cái rau kia sớm nữa kìa nên là nó bị hơi bị thốn ma ra hai thì lại không có quỷ thư lõi cuối thì nó lại cùi gì ai biết gì đâu mà anh phi biết đấy anh phi phải biết đấy đừng có không biết nha máu chảy thành sông hay là bây giờ mình cố tình không tại vì nãy có anh nghĩa hoàng ấy cho cái kèo gọi là ba số 200k thì bây giờ mình cố tình giả vờ đánh ao top không mặc dù là mình có thể vào top được xong rồi mình sẽ cố tình đánh ao top wow một nước đi mà không ai biết được xong rồi cuối cùng à, mình đánh thật nhưng mà nó vẫn không rồi sau này mình sau này mình đánh giải ấy đánh thật xong rồi nó vẫn ao top không ui give me top bảy à mình đâu rồi à em tú xuống top mười một rồi giả dạ, bộ ao top đi mai đánh nó cháy à mai đánh nó cháy à nói chung là vào giải thì à, vào giải thì mình nghĩ là đánh kiểu gì thì đánh á nhưng mà phải cần đỏ anh em ạ bây giờ không đỏ ấy tầm mid game nó cứ bị đấm một rau gọi là mười mấy máu mười mấy máu ờ xong rồi đến tầm bốn chấm xoay bài ấy nó bị run ấy thật mình công nhận là bị run thật trừ khi mà anh em gọi là nhiều máu với cả kiểu tự tin á với cả phọc bài ấy thì anh em xoay gọi là bình tĩnh thôi còn không nhá lúc đấy ví dụ anh em chưa lắp đồ này kiểu đang bị lưỡng lự giữa hai bài đi xong rồi còn ba mươi mấy máu nhá ui ôi khúc đấy kiểu lưỡng lự cái suy nghĩ trong đầu ấy bây giờ nên zone bảy hay là lì lên tám nhở lì lên tám thì mất mười mấy máu xong rồi lên zone không ra gì thì cút xong rồi zone bảy xong rồi một hồi cũng cút cơ ờ thành ra là vào giải phải đỏ phải đỏ bắt buộc phải đỏ thì mới vào chung kết được đánh giải ba chấm sáu tự ra cái ra xong giờ bảo đột biến khó ra nhưng mà cái trận đấy là anh tú mất chuỗi mà đúng không mất chuỗi tơn đầu á nhưng mà trận đấy thì lại có anh nghĩa mạnh cơ ờ anh nghĩa con dây c hai cầm à, phút rồng các thứ cơ giả bộ top đi á có cái gì mới mới nè <laughs> em cảm ơn anh vũ tuấn nhá ơ nhưng mà sao nó không hiện ở trên đây nhở em thấy anh vũ tuấn ơi hãy quay anh vũ tuấn ơi nhưng mà sao em không thấy ta đây là đăng ký ấy à đăng ký kiểu off à offline à cho vào game nhanh nhanh để em tú gỡ với đây ôi tình cảm thật khó nói dẫu thân cũng này của em ơi em đừng lo đi anh ta da ta da da da da da ừ. đăng ký không được rồi số trời đã định rồi phải không anh Vế anh phi đừng nói thế đừng mà điêu ừ. anh phi hay là anh phi ờ, banh cho em đi em em tự đăng ký cũng được đỡ phải đăng ký vào anh phi như cái đầu bài à như cái đầu bài à như cuối đầu bài à à làm lại trận đột biến không lấy cái đai máu đi làm cái đai máu anh em mời hòa lì đòn ngoài lì đòn ông này đi ngủ à chơi game hay ngủ vậy chào anh à hello nhật hello nhật tinh tinh nhá mình cứ tưởng là nhật tinh tỉnh tỉnh cơ kiểu những cái dấu nó hơi khó đây rồi trứng tám đao đây rồi hẹn gặp lại em ngay tháng của sau này nhà kia trận này đánh chuột đấy kiểu bài đẹp quá kiểu lên được ba sao sớm ngồi đồ mắc binh xong rồi ra cái lõi kiểu tấn công điểm yếu ấy con con cây sao của mình mình nhớ là bắn hai phát là chết luôn hay sao ấy không kiếm tích số anh mọi người, Ui, đam mê với cả vách à chin đam mê mà lại có đai máu không biết là chơi được không nhỉ cho mình baroran đi ờ hôm qua có trận kia nhà kia chin đam mê hai sớm baroran á cho mình một trận gọi là tái lập như vậy đi đột biến gì đấy đột biến ngã xuống à đột biến ngã xuống à từ từ nhá thấy em tú bản trước đánh sivir cháy lắm bản này nó hơi ao rồi à. bản trước thật ra là em tú hay đánh sivir với cả renta cơ nhưng mà bản này thì uh, cơ bản là cái khúc mà em tú đánh renta nhiều quá bị ao điểm nhiều quá bị trừ điểm nhiều quá thành ra là bây giờ đánh nó hơi bị ấy thôi chứ còn uh, tú đánh gì cũng được mà ý là bản trước đánh renta nhiều máy móc sách trộn ấn với cả đấu sư à đấu sư đáp ở trên ngon máy móc thì có con Zillion mà bây giờ mình chưa có con nhà phát minh nào cả mình nghĩ là sách lấy sách ấn đi ngoại binh hoặc là ấy nhá ngoại binh hoặc là trin ngoại binh hoặc là đột biến thiết nhập hoặc là pháp sư trin trận này đánh cũng được này ra ba con chuột này hay là ta lông ê từ từ nhá mình xài sách ra gì mình chơi cái đấy nhá nhà phát minh ân tái chế đấu sĩ nhà phát minh à hay là đấu sĩ ai da khó khó tái chế thì dễ đẹp hơn nhưng mà thôi lấy nhà phát minh đi nhà phát minh nó dễ chơi anh em ạ nhà phát minh nó dễ chơi nhá không ra đột biến là ngoại binh nhờ chuột hai thì sao chuột hai thì sao đây win à cấp đi chuột hai bỏ đi bùm <laughs> ba dốc đồ ba ngoại binh bình thường một trận ấy kiểu chỉ cần một trong hai thôi thì nó không có còn bây giờ thì sao bây giờ thì sao đây từ bán đã tích tiền đã hẹn gặp lại em ngay tháng của sau này được chưa cống hiến chưa phải đột biến ngã xuống à đột biến ngã xuống á linh cảm rằng anh đã có thêm người con gái thôi đừng lấp đồ em tụi yếu quá mình có gp à đép được cái cột này ấy, là được một đồng rồi á ai da bên nhà luôn nhớ tôi nha nhớ mặt tôi nhá cái ông sơn tùng vét này lắp đồ vào mà giờ đi top tám mà Honaki bị khủng Honaki trận này sao mà top tám được trận này mà top tám nhá sớm mà trận này top tám nhá xóa luôn game này chưa nếu mà top tám trận này kiểu gì nhá mình đoán ở đâu đó khoảng ba chấm sáu là cái lõi thứ hai là ba mươi lăm máu hứa luôn một là ba mươi lăm máu hai là thêm một mốc đột biến ba là nhỏ và có võ à không nhỏ và có võ hình như là không có thì phải ba là cái gì nhở ba là cái gì ta cái lõi gì mà bách được nhở nói chung là không biết đấy nhưng mà chắc là trận này không không ấy đâu không không top tám đâu nhà này level bốn mai nhà này level ba này gặp nhà level ba đi nhưng mà người ta ít chết á khá là ngon anh em ạ khá là ngon đấy nhà level ba không gặp rồi hoa ly đòn lại là con gp à quên lại là con ấy à lại là con bobby hai sao giết ông này là hắc được một đồng rồi bùm ai ra ê mình có thể bỏ chết vào mà nhờ mình quên mất mình tưởng mình đang leo ở ba anh em ạ cứ phải auto ngoại binh với bảo top được là hợp lý luôn đấy chứ top cao luôn đấy chứ xóa máy này sang máy khác chơi nha không không không không hai chấm năm năm mươi lăm máu luôn là giống cái trận hôm qua đúng không anh tuấn thề hôm qua mình đánh giải lần lần đầu mình xuống năm mươi lăm máu ấy đúng kiểu không phải là mình bị rén nhưng mà cảm giác ấy tụt máu ấy nhìn mà nó xóp luôn đấy anh em ạ kiểu cái khúc sau thì nói chung là từ là cho xạ thủ vào không xạ thủ vào hay là cho blitz vào để kéo về đép một con nhở mình nghĩ là cho blitz vào đi blitz về kéo một con thì nó ok hơn còn không thì cho con này vào cũng được thôi con này đi đừng ai đòn nhá nói nhiều quá mình tắt mic chơi game mà nói nhiều quá mình tắt mic chơi game đi á ok thế giờ kèo không à kèo gì đấy nike muốn kèo gì đấy cũng đã đến lúc nghẹn ngào nói lời chào đốt cháy tình đầu một cuốn sách ngọt ngào mà đội ta từng viên em như bông hoa nghẹn ngào nói lời chào đốt cháy lòng người có lẽ em là thanh xuân của tôi mọi người anh xem ở trên like trên follow cho mình xin một like một follow nhé thank you anh em nhiều để gọi là bày tỏ sự hát hay của mình mọi người có thể cho em tú xin một like được không đó hả cung gang kiếm mình lấy cung gang kiếm cung gang kiếm cung gang kiếm kiếm làm kiếm đi làm kiếm nó dễ chơi anh em ạ con gp này cũng ngon cơ nhưng mà mình không có sách ấn ngoại binh nhá mình có sách ấn ngoại binh là mình lấy dưới gp là năm năm ngoại binh rồi anh tú top tám thì được thì naki được một vị milo anh tú top một naki đăng ký ở một năm mà ghê vậy ghê vậy chơi luôn nhá xịn sò vậy cần phim hát hò gì vậy trời á kiểu hôm nay em tú tắm xong kiểu nó không bị buồn ngủ em tú cái hát á bình thường tú ít khi hát lắm lâu lâu hát vui vui sướng sướng mọi người một cái thông đạo à một cái ấy nữa ui xong rồi cái này tí nữa mình đoán ở đâu đó sẽ ra thêm cho mình một cái ngoại binh không ngoại binh thì hơi không cần mình cần một cái gì nhở mình cần một cái đột biến hoặc là gì gì đi đột biến nhá anh hát cái gì đấy anh hát nhạc mà uầy uầy uầy uầy sao hết lòng này mà lại trong lòng quái quay anh ơi anh à anh có bùa gì mà làm em yêu vậy bay bay bay bay cái đó tần tần tần tần tần tần nếu như một câu nói có thể khiến em vui 70 máu thua một round nữa là còn 60 máu à ê round này ông nào úp sáu không cho 59 máu không <laughs> thì hôm qua cái round này mình còn 60 mình còn bao nhiêu nhỉ hôm qua round này là mình còn sáu mươi bốn máu nhá đúng không sáu mươi sáu ờ xong rồi gặp ông gipmy úp úp úp úp ấy nữa cơ gặp ông úp gặp ông gipmy gì nhở úp úp úp sáu nữa cơ phế vãi ê từ từ nhá nhà này có đòn không vậy hi hi hi hi không ai đòn hết không ai đòn hết umala abala chép ta cùng khiêu vũ như điệp mambo đẹp túi chéo từ anh giang hồ sự thật anh anh nhảy được giang hồ cố lên đép một con đi cố lên mít pho chết đúng không chết đúng không chết đúng không thả chết đúng không thôi cứ thả vào cho chắc nhá hai hai hai đép một con là đẹp nhá đép một con là đẹp nhá giả vờ tiết cái tiết thành công chúc mệnh phi đã thành công nhưng mà đây chỉ là test thôi nữa nha còn thật thì à, vẫn phải ấy nhanh phi đây em chú chỉ nói anh test rồi đấy từ từ nhá bây giờ cho cái gì vào đép quái trước này hồi nãy mình có đánh một trận buổi chiều ấy mình cứ bị ngáo ngáo gì ấy xong rồi thua quái anh em ạ nhưng mà trận đấy mình vẫn được top ba à vẫn được top hai ra được cái gì mà hay hay đấy một xúc sắc ma thuật à hợp lý đấy anh tú đóng quả hai đinh in the blue cho nó mới mẻ đê chứ nhạc việt nghe chán rồi á nhạc tiếng anh ấy hả cái tiếng anh nghe khó đấy hôm bữa thì bình thường em tú hát hay lắm em tú thích hát lắm giờ thì bình thường em tú ít hát lắm nữa nữa nữa nữa ở đâu ra đấy ở đâu ra đấy ông tuấn anh này đầu à quên đồn à đồn hỏa mù à tuấn anh này có biết đòn hỏa mù vậy ông tuấn anh này nhá bây giờ mình sẽ đập luôn không không nhờ bây giờ chưa có đột biến mình không dám đập được thật mình không đập được ấy ngoại binh đâu đây cho ngoại binh vào cái bây giờ là một cái thông đạo trước là một cái cái này trước ok cái gì đấy cái gì đấy giả vờ test cái anh đã book biểu hộ cho em rồi đó avatar đẹp lắm em xem đi à bốc gì đấy hai bánh slide slide đỉnh vậy anh tú chơi game đi đừng hét nữa à top một hứa hủy người ủng hộ quá cái gì vậy tuấn anh áp lực vậy áp lực vậy tuấn anh khùng mà tuấn anh nhầm em ơi em à em có điều gì mà làm anh yêu vậy một bắn ông hoàng đếp nhà như nào một con nữa hay chưa top một hứa của người hủy người ủng hộ á lobby mạnh lên được không ạ là sao cơ mất <laughs> đi mạnh nhỉ u uh. ê phải dùng á phải dùng á phải dùng á anh em ạ à. à cái gì mà đấu sĩ vệ sĩ xạ thủ cảnh binh không ra được một cái gì liên quan vậy hài thế nhở nhớ xưa còn nỗi nếu lúc mình giàu ê đừng có win nhá à có mazaham à hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đu tất cả màu bắn ui không đủ đam anh em ạ có cái áo choàng chuyến xe cùi bỗng bê bắn ngoài đường sẽ thủ di hin thôi á anh tú đánh ấy mà anh tú đánh đột biến mà úi giời ơi Hai ta có nhà lầu. Naki ơi, Naki chuẩn bị mất cái gì đó rồi đấy. <laughs> Naki bị chúng tôi. Naki đi. Naki đi. Ui, ba con Lulu à? Điên à? Ai cần? Ai mượn? Dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Nhớ xưa mình thích những món lề đường hủ tiếu gõ và mì gói nước sôi thêm cái trứng gà <laughs> chiếc xe cùi bóng cùi bóng bé bánh ngoài đường hát HKL gì tại trang nội à ba mươi chưa phải là tết ha à? ui từ từ nhá cái ông này ở đâu ra cái năm ngoại binh vậy anh sai nhà này ác vậy ác vậy ác với em tú vậy đừng gặp không gặp hồi ấy vậy lỡ gặp hồi đấm cho phát vậy à gặp luôn à gặp luôn thì ra sau mình phải ấy mà bách lại cái không để ngoại binh được không để ngoại binh làm ấy được nhá phân tâm được nhá mình phải bách lại cái anh em ơi bây giờ mình cần cái gì nhờ? mình đang có một cái tát thiên thần một cái đai máu à bây giờ một là làm thông đạo hai là làm à, một là làm thông đạo hai là làm quỷ thư ba là làm kiếm súng kiếm súng được hoặc là thông đạo đi mình nghĩ là lấy thêm thông đạo đi có hai cọc xong rồi thêm hai thông đạo nữa là đủ đam á còn không thì là kiếm súng trước nhá kiếm súng đồ hồi phục đã gậy à ngon đấy thông đạo cái này à thôi là kiếm súng đi mình nghĩ là kiếm súng được á dù một hơi tương rưỡi nhưng còn nhớ đời thêm vui lấy đồ đam đấy anh em ạ nói chung là mấy cái ấn này hơi phế nhưng mà thôi có thì cứ dùng nhá ra được mấy kia thì có phải ngon hơn không mất gì thế anh mất trinh à mất trinh gì đấy hình như hắc tinh nó không tính hai cọc đâu á nữa nữa nữa đẹp trai lại còn hát hay chứ đùa đâu à <laughs> mãi đèn em tú mãi đèn không em tú thật ra là biết hát gọi là ham ham hát á thích hát uh, từ từ nhá gì vậy ai mượn vậy sao nó lại nhặt hết của em tú rồi điên à cay quá liền nhặt hết cái đồ đạc của em tú luôn khéo nữa chứ khéo khéo cố lên Kathleen, lin tuôn vi rồi ai da Kathleen, như cuối đầu bài này ai <laughs> á u uh, đờ vần hai really really đờ vần hai đép lên tám không on trick đây xe đạp lách cách tôi bỗng chưa quen đường về tôi chơi vơi còn mình tôi vẫn đứng đợi em nhẹ bước tiếp như đã vỡ tan đừng chờ gió heo bay vì tôi đã lỡ yêu em cũng may đường về nhà sọc quá xa đáp ai từ, từ quỷ thư quỷ thư quỷ thư quỷ thư quỷ thư bù bài tập bài thập cẩm thế à bài em bờ đầu vui mà anh uh, long ai nhưng mà em cũng thua rồi em tú không có thách đấu không có gì hết á cho đờ mà đép phát ui biến rác chưa biến rác chưa ui ông này áp ca à bảo sao ai da bây giờ mình đang muốn lì lên chín mà bây giờ mình thua luôn rồi thì mình phải rôn á không lì được anh em ạ không lì cái mặt trâu mặt ngựa rồi phải rôn thôi phải rôn thôi hát <clears throat> toàn sai lời thôi nghỉ đi anh nghe cáu dậy á nữa nữa nữa phải không vậy công tuấn anh này cứ ấy thôi lì úp tám đi anh à ừ anh úp tám hát sai lời à, xin lỗi không hát nữa nhiều đai máu vậy má út hai xe ke này nghe có vẻ hay hay nhỉ? đép lên chín không chết mai đép đi dê à con camille mình bắt lại sau không mấy con này khó. này mazaha này mình thiếu con test sai đúng không iz hai à cứ lên tạm mà đép anh em ạ vì à? không cần iz ba không sivir bỏ huyết kiếm iz hút rộng hai dẹp kè làm huyết kiếm iz sức đi tí cho kha dích đủ tận cùng cuộc cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu mình dôn một con dây xì một con cây xà hoặc là một con gì cũng được zin cũng được cơ mà mình dôn nó năm tiền không ra con nào anh em ạ hơi phế đấy thật chưa cho con eco vào lấy bốn tái chế nữa cơ đỡ vần mình muốn rô một con ba sao quá à, dích. bỏ đỡ vần đi nhé ạ ê con này ba được á từ nhá đang đụng đồ đấy anh em ạ ấy cái gì đó cái gì đó tận cùng cục cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu xin kiệt để lại bán một con này đi Ire à Maza hai trận này chắc là không chơi đâu nếu mà chơi thì chơi con ấy nhá chơi cay xa nhá để lại một con đột biến thôi tí nữa có cay xa thì kẹp vào đủ rồi một là iz ba hai là ấy nhá một là iz ba hai là kiếm cay xa nhá ai trông ngông ai đêm dài thao thức bờ năm ba không bắt lại mấy con bốn tiền đi ra được con gì ra vi nhiều đấy anh dài con này hai cần á cassadin à mình đang muốn kiếm lại một con gần na hơn á thề tướng ra đủ kiểu khó khó khó chờ yêu chiêu nặng chịu á khó chịu á ra kiểu nó bị khó chịu á ừ xúc sắc thôi á chào dân chơi em chào anh linh nhá gần na kìa ừ nó, em tú quên con gần na chào dân chơi à tôi là dân thường không phải dân à quên alo alo cho bạn thân ơi à. bài đấy là bài gì nhở bài đấy là à bài này bài là bài này là bài của anh à, anh chu can bài của anh chu can thì rất việt đấy alo alo cho bạn thân ơi con iz bản này mình thấy chơi lại được đấy nhá bỏ đột biến đi à nhưng mà dakesa thì vẫn chơi được mà đúng không cơ bản là ra dakesa thì em chơi thôi còn không thì em ờ, cứ đánh bọn này đã cơ bản là bờ năm hai với cả con iz hai rồi iz không có iz à iz bây giờ lấy thêm cái cung nữa anh em ạ lấy thêm cái cung nữa làm cái diệt đi cung hay là vô cực nhà mỹ là lấy cung ấy, ngon hơn cung nhá một là lấy cái thông đạo hai là ấy con iz tí xiên bọn được bọn kia đấy còn không bây giờ mình nghe cô lên chín luôn cũng được ấy chứ còn không kiếm bảy nhà phát minh thì bỏ con này ra xong rồi lên chín là bảy nhà phát minh khá là ngon khá là hợp lý nhưng mà lấy cái ấn đấu sĩ này trông nó hơi phèn nhở nó hơi phế ấy. đẳng cấp chơi gì cay xa em mà nhưng mà em không đẳng <laughs> không đẳng cấp không em không đẳng cấp không con này chắc là bỏ nhá mình kiếm con uh, ờ, na anh em ạ blitz hai này na bán con này đi gna à. gna à. mất con gna à cút luôn gna lấy hai cái ấy vào cũng được tí nữa nói cuối là trái tim nhà phát minh đi cũng được mình đánh bảy nhà phát minh luôn đỡ phải đánh cái um, xa anh em ạ không thì cho mình cái lõi trái tim siêu nghệ à, quên, ừ trái tim siêu nghệ cũng được chơi id ba cho anh ở à. đây đây em vẫn đang ôm đây nói chung là em tính hai đường mà ra cái xa thì em mới xoay còn không thì mấy con mazaha với cả thazic em không xoay đâu tại vì cơ bản nó có huyết kiếm ấy thì đánh được ấy giống ma ra giết hết vậy tc bắn đập chặt chặt hai mình mất chích là mình đi á ý là cũng anh em ạ bùm tiếp tế trang bị nung chảy à nung chảy khá là ngon á tiếp tế trang bị ông thêm đồ không thêm đồ thì mình nhiều siêu lắm xong rồi tí nữa mình đánh mà nhiều co cũng khá là ngon hợp lý này vút rồng này không có vút rồng ê có vút rồng có vút rồng ngon ngon ngon vút rồng ngon nhá giờ mình cần một con gần a nữa đáng con này bỏ này không đi lỗ quá nó không ra đây rồi ok giờ nói chung là mình lì nhá mình lì lợ một tí lì lợ một tí không phải zone sau con này cầm cái này vút bẫy à vút bẫy hay là máu không mình là vút bẫy cũng được á vút bẫy vút bẫy không vút bẫy gậy random mà random đi tí bán sau bán hai con này đã bây giờ nếu mà lên cấp thì với ba thần tượng được nhưng mà cơ bản là mình có huyết kiếm mới thành ra là khỏi gần thần tượng cũng được nhở idem thần tượng lỗi quá em tú à xoay đi ao tốt vui à lì xong xúc sắc đi à ok ok anh long ơi em đang lì đây em đang lì đây em bê cô lại tiền một chút rồi em xúc sắc sau nhá chắc là trận này em đánh ir luôn đâm đâm không phải lên chín mà kẹp được bảy nhà phát minh thì chắc là em tốt cao được á nhà này có dây si này cuộc cuối cơn đau Em vẫn yêu anh như lần đầu Tận cùng cuộc cuối cơn đau Ai trong ngỗng ai đêm dài thao thức Một chút gọi là ca nhạc Ca nhạc chiều <laughs> thì anh em nào đang xem mà chưa like cho mình xin một like nhé anh em ơi mọi người like cho mình lên 200 like với hiện tại đang 163 like rồi mọi người bỏ ra gọi là hai giây thôi thì có thể là ủng hộ mình bằng một nút like nhé thank you anh em nhiều nha iz ba là bú à bú vội chứ iz ba nó thác bọt lắm cơ bản là con bốn tiền ba sao nào mình nghĩ là cũng ngon thôi kiểu mỗi con một tác dụng á đồ này à một cái gậy lốc không một cái gậy lốc một cái tim băng không hay là một cái thú tượng mình nghĩ là gậy lốc đi thú tượng thì con bờ răm mình nghĩ là cũng đủ tanh rồi nhiều khi ra được cái tim băng ấy khá là ngon nhà mình rôn nhá đang có hai đôi này rôn nốt đi anh em ạ cái xe cái xe cái xe tầm này nghe nó hơi bị nó nó hơi bị gì gì á thật cái xe tầm này nghe nó hơi bị kiểu gì gì á là mình cứ ôm lại đấy nhá ai biết đâu cái xe hai thì sao cái xe thì bây giờ mình bỏ bớt nhà phát minh đi thì liệu có kẹp cái xe được không nhưng mà cái xe bây giờ lấy ra thì cũng không có đủ ấy ê trận này làm ire ba nhá một là ire ba hai là cút không đánh cái xe được chưa đánh cái xa nó tầm thường quá thật nhưng mà có ôm của người ta không nhở có ôm ta ôm, ôm thì tội nghiệp người ta quá nhở mình cơ bản là một dân ấy nhá, thôi nhá bỏ các cậu chơi đi các cậu chơi đi để mình nhường mình mình nhường các bạn á các bạn chơi đi mình không cần chơi đâu bây giờ bỏ bớt nhà phát minh đi không không chắc là không đâu mình dôn một tí nhá mình không lên cấp đâu vận nay hai này Rary à Rary hai con lận à Eco Ezreal hai bú Ê từ từ nhá con Zihin này nó có ra không vậy Gậy lốc sát thủ anh tú hay nhá cứ lốc đại vui vui thôi tầm anh tú mạnh mà tầm anh nghĩ là nhiều đồ á nhiều siêu được rồi không cần gậy lốc đâu ông này nghiện à mùa nào cũng chơi hai ngàn game cờ không chán nè nữa trường trường cứ tung hỏa mù thôi em tú là mình chưa đến hai ngàn game đâu em tú có phải là ấy đâu em tú có phải là gh đâu em tú có phải là gh đâu mà chơi hai ngàn game em tú có phải là gh đâu em tú đâu phải là gh đâu ừ. xúc sắc đi nó mới ra à? phải không vậy phải không vậy nhờ bây giờ mới có năm con à xúc sắc nó phí quá thôi để lên cấp nhá lên cấp kẹp một con gì vào đi kẹp bảy hình tượng vậy quên kẹp bảy nhà phát minh nhầm lên cấp nhá thua mình rôn còn thắng thì lên cấp đã không phải rôn á không lên cấp được bài này không lên cấp được lên cấp là bị đấm bây giờ đợi người ta bắt thêm bốn tiền đi nhà này tí nữa kha dích hai này nhà này bắt bốn tiền vào bắt bốn tiền vào mọi người ơi ui nhà này leo bảy á ê level bảy vẫn đép được á ê từ từ nhá level bảy kinh á lúc con mò cái ai da không gặp à đừng xúc sắc à xúc sắc ra bốn con iz á xúc sắc ra năm con à lừa đấy à ê hai con lốc nhau à trông nó có vẻ ngầu ấy nhở nói nghe nè bạn ơi tôi xin cảm ơn bạn nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay ê giống thua nhà này đấy không nhà này đem bằng seraphim là ê từ từ nhá giống thua lắm cố lên iz chọc đi chạy đi chọc chọc hay seraphim để lại đi <clears throat> seraphim hai cũng được ấy gf đi ngược meta em tú iz ấy áo choàng máy chiếu khá là ngon còn không mình lấy đồ cho con bram nhở tim băng không tim băng cũng được tim băng khá là ok hay là sorry còn không lấy áo choàng máy chiếu không ai lấy á đưa máy chiếu đây đưa mất luôn máy chiếu phải hơi tim băng vậy em tú xin tim băng nhá em tú lấy tim băng nhá rôn đi rén này không phải là cơ bản là mình đang muốn tích tiền một chút đấy mọi người mình tích tiền một chút đấy thì nó giàu hơn đấy thì nó ok hơn chứ còn ít tiền quá rồi nó không ra đâu thật phải nhiều tiền á hmm. echo hay lên cấp cho con này vào ba hình tượng không <laughs> còn không thì lên cấp kẹp bảy nhà phát minh bảy nhà phát minh thì bỏ con dây xì vào bỏ bờ năm đi thì là bảy nhà phát minh xong con này thay con zinix ui nghe nó có vẻ hợp lý nhờ ê từ từ nhá ê nhà kia cây xe hai bây giờ mình sẽ làm một cách gọi là lốc khéo léo gặp nhà cây xe hai à phải không cây xe một à nhưng mà cây xe một nhưng mà lại level chín với cả lõi đẹp quá tống mình thua nhà này lắm xong con viên cầm tím băng nữa cơ tí nó đâm chúng con vi thôi á may quá con eco ở dưới câu được một chút nhưng mà vừa nói xong thì con iz đâm vào đây rồi cá đừng nuốt chạy đi ừ hay hay blitz hay blitz hay cá điên à đứng à, con vi kia không chết luôn mà cái cá thua này là phải zone nào lên chín vẫn thua cai xa thôi iz ba đi iz à. ba là có win không vậy từ từ nhá hết round mình roll anh em ạ hết round mình roll hay là làm luôn nhở làm cái xem sao làm cái nữa xem sao không ra ui có dây xi rồi này từ nhá có dây xi mình đang suy nghĩ lại á Ô, lên cấp đi lên cấp đi lên cấp đi cảm giác nó lừa lắm lên cấp đi lên cấp xong rồi rô cũng được thật lên cấp xong rồi rô cũng được lóc cái lóc cái lên cấp xong rồi rôn cái lại gặp mày level chín cái xe hai à vậy thì khó rồi ê con đi dê đi khôn đấy nhở con bờ ram kiểu né ra một đường nữa cơ hay á mỗi tội là bài người ta cay xa ha. ê con cay xa bên kia đâu à đây à biết iz không biết iz không biết iz không biết iz biết iz biết từ từ nhá nhưng mà vẫn phải lên cấp vẫn phải lên cấp bình tĩnh thôi giữ cái đầu lạnh thôi giữ cái đầu lạnh thôi bảy nhà phát minh bỏ ăn bram ra như vậy cần na không đạo đang sinh việt bất tổng cho con dây xì ô xỉu cho con này bán con này đi bốn tái chế kẹp thêm con Zinix nữa à? Stacy I'm always ready. V2 không cần Ê, từ từ nhá Recharged. Ê, zone hơi đen anh em ơi. Nhà này Zinix 2 à? Ghê đấy. No. Xúc sắc đi tiếc em tú à, cơ bản là phải ra đã anh em ạ, phải ra đã, phải ra một hai con mới xúc sắc được. Chứ một lần xúc sắc ra ba con nó hơi khó thật. Nhưng mà ra này em nghĩ là chưa chết luôn đâu, ra sau còn cơ hội á. Ủa, ui con kia của mình đã chiêu muộn quá với cả con Zenix người ta có khăn anh em à quên có cái áo choàng hơi ghê nhưng mà là mai ghê ok giờ xúc sắc ai xúc sắc ai hello anh tú mãi là anti fan lên chín có rồng có chí mạng đâm phê à đây đây đây đây đây đây bây giờ mọi người muốn xúc sắc đúng không nhưng mà mình xúc sắc chẳng đảm bảo không ngờ ra luôn hứa hứa ra làm con từ che này lại nhá ê từ từ đã cho con này qua đây coi ơ à, điên à ơ à, điên à thấy chưa nó có ra đâu xong ông này lốc luôn mà cái gì má bài ra đây ê đừng có chết luôn đấy làm ơn làm phước á làm ơn làm phước á nó sống á ê bỏ seraphim không bỏ seraphim đi để mua hai con này không nếu mà ra này win thì mới mua được hai con thì như vậy có tỷ lệ lên iz e ba chứ bây giờ seraphim hai cũng không tốt một được chỉ có iz e ba thôi Ui, gặp nhà này nó bổ nó bể đầu à ê đừng có chết luôn nhá làm ơn á nổ đi ừ iz e ba cái gì á thì bảo rồi phải zone đã phải lên được không zone làm sao mà lên ê đổi đồ cho con zinix không dãy và tốt cái ê gặp nhà này à, phải đổi ấy thôi thôi đổi đổi nhá đổi nhá iz ba nghe nó hơi gì gì ấy thật sự không không phải đổi người chơi có kỹ năng không phải đổi mình tự tin win được mình tự tin win được Ê, từ từ nhá hai hai hai vui đúng vậy ta <laughs> win được nha làm con kia ba cho nó tỉnh táo anh em ạ à quên cho nó đẳng cấp anh em ạ bán con đi dê đổi đồ zinix xúc sắc zinix đi à không không không trường đánh như vậy nó bình thường quá phải làm một cái gì đi đánh như kia nó hơi bình thường thật nó hơi bình thường làm con iz ở chợ này iz ở chợ này vì đi diễn vừa cái lờ diễn <laughs> thì mọi người em tú diễn thì đâu em tú bản lĩnh à tự tin nhà phát minh nữa à nhà phát minh thì bỏ đi được một con bỏ đi được một con kẹp cái gì thì kẹp đúng không hợp lý ok bỏ đi con uh, sinh nghịt này kẹp thêm một con gì nữa nhở liên xạ máy móc hoặc à, máy móc đi nhở máy móc đi hoặc là ba hình tượng ba thần tượng thì con genic này hồi phục nhiều khá là ngon anh vì thế ngay thế nhỉ à? nữa nữa nữa đòn nữa bên treo nữa có con gì ngon ngon không vậy khi hai má em hơi hơi không ra rồi không ra thì phải đổi á đánh top một nhá mình nghĩ là đánh top một đi đổi đi đổi đi tại vì gặp mấy cái nhà cai xa này mà đánh con iz là dễ thua lắm làm cái tìm băng bằng mù mà ba hình tượng này bác nhớ không cần ba hình tượng đâu em có huyết kiếm rồi đó, không cần đâu gặp con siêu côn vào nhiều khi nó bút bút ngon hơn yêu nào yêu nào yêu nào yêu nào cai xa cai xa cai xa cai xa bắn một cái đầu cai xa ấy bắn một cái đầu cai xa ấy từ từ nhá nhà này thì hơi biết hơi khó này nhà này cơ bản là người ta ấy quá nhiều cái hay quá à quên nhiều cái mạnh quá khó khó khó lõi bốn đi à kèo một người ủng một năm khó vậy sao à <laughs> lõi bốn thì hơi khó trường ơi không quen ông này em tú bo con siêu cô là cho nó đỡ chết á để nó bút cho mấy kia á nhưng mà nó bút cái cột à đấy từ từ nhưng mà cai xa bên kia có giáp thiên thần á cài xe như nào mày mày mày mày thích chạy không từ từ từ từ từ mấy cái này em tú lo được em trường em trường bạn em tú mà em trường lại không tin em tú à ê hay là ba thần tượng không ba thần tượng nghe nó có vẻ hay hơn đấy nhở siêu côn thì con zinix này nhảy sớm khá là ngon ờ hmm, từ từ nhá từ từ này bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh thôi bây giờ thay được cái gì ngon hơn không rồng chắc chắn là để lại rồi bây giờ thì bỏ được bỏ được con gần na ra con gần na thì nói chung là chỉ tăng được một chút mana cho con zinix này sớm thôi còn lại nó không làm gì hết Ô, mình nghĩ là bây giờ dô con siêu côn hai đi là xong á để siêu côn búp cho con đồng ngon hơn á phải không vậy trường phải không vậy phải không vậy phải không vậy siêu côn vậy vậy vậy vậy đi à quên em tú bắt hai siêu côn nữa trường Zenix nhỉ đây rồi siêu côn hai thôi siêu côn hai đi ai xa hai à hai xa hai để làm gì có bỏ nhá mình nghĩ là tim băng thôi tim băng thôi tim băng thôi tim băng thôi tim băng thôi không cần chiếu không cần chiếu lốc gì đâu tim băng cái tim băng cái cho con dây xì đi dây xì đi đứng chéo góc siêu côn là được bút trước á đứng chéo góc siêu côn là được bút trước á siêu côn mình nhớ là bút cho con nào ít máu mà cài sạc cài cài sạc cài, cài cài cài cài cài cài sạc tôi cái xà tổ kẹp ori hay con gna không anh tú á ori á nhiều con zinix của mình phải cần lên chiêu sớm anh em ơi thật phải cần lên chiêu sớm á không nó hơi phế với cả anh gna đang hai á con ori thật ra là cc cũng được nếu mà đôn được ori hai thì kẹp nhá từ từ đã à mình tính lóc con vách lên á lóc cái cọc lên à ê đang đung được máy chiếu này lóc con vách lên ngon hơn còn mình để con đồng qua đây á thì con cây xa bay qua đây á nó đam con đồng trước ngon hơn nhưng mà lóc cái kia thì hơi cùi rồi anh em ơi lóc được cái cọc á à quên lóc được hai con bọ á thì con cây xa đỡ mất đam như nào như nào như nào như nào như nào như nào cây xa cây xa cây xa ngã xuống ờ thì chưa không phải nói bố năm trường cần gì phải chơi nhiều game đâu cần gì phải hai ngàn game phong độ nhất thời đẳng cấp là không nhưng mà mình nghĩ là con diễn của mình lo được cơ bản là mình nhiều siêu á mình đánh bằng siêu ấy tại vì mình đã từng đánh đột biến hắc tinh thua mấy cái bài mà kiểu nhiều siêu rồi nên là mình biết bài này mà muốn win á phải cần thêm tanh này bài bên này thiếu tanh thành ra là mình chèn tanh nhanh vào quá với cả mình đang đúng là cái chiếu ngon quá như bài này nhá con con gì nhở con victor bị phế này con victor chả để làm gì này đúng không con victor không ra được chiêu kiểu bị phế mất một slot này kẹp con siêu côn vào mình nghĩ là có khi là ngon hơn nhưng mà thôi hi hi hi tú xin các em tú xin đấy ui nagi đi à <laughs> tôi được rồi à này đi cho tú kẹo top một à được chưa xin nhẹ một tí ê hai trận được à đâu trận này mình đâu đánh được biến đâu trận này mình đánh zin x đàng hoàng mọi người thích iz ba thích xúc sắc mình xúc sắc còn nói chung là mình đánh ra gì thì mình chơi thôi quả đấy easy ba được thì nhiều khi là không biết có ăn được con cai xe không nhưng món zx hai thì mình nghĩ là kiểu nó clear được bọn đằng sau nhanh á thì có hốp hơn cơ bản là con cai xe hết banh á thì nó phế à thế là lo được anh tú đánh khác hẳn người chè có đâu em tú đỏ á em tú đánh gà mà đỏ á còn người chè đánh hay mà đen cho em tú chín phẩy năm điểm mà cảm ơn lý đức quang hay thế này mà có một cái một điểm mà game này người tài có đôi trường nick kia tớ k năm mấy á trường nhưng mà hôm bữa kiểu ờ, hôm bữa kiểu ờ, meta mới ấy, tớ đánh hơi hơi non trường ơi nên là hơi cùi đã hay rồi còn đẹp trai hỏi ra chéo thích à em cảm ơn anh tuấn nhá <laughs> có đâu anh tuấn ơi em cảm ơn anh nhiều nhá à, vào đi săn trong cái lúc gọi là đang bay bổng mà gấp <laughs> so đi hóa ra đánh top một chỉ đến kèo kèo naki khó à, đâu naki anh tú đánh top một để mọi người à, gọi là xem cho nó gọi là mát mắt thôi buổi chiều mà cái kèo của em thật sự là anh không lấy cũng được anh à, nhầm thật sự là kèo của em anh không lấy cũng được vui vẻ không wow iz ba có áo choàng cao tơ được cái xa ừ, nói chung là iz ba nói chung là đam nó to rồi nhưng mà mình dỗ nó không ra anh em ạ tại vì khi mà lên chín á mình chắc cốp hơn mình có thể là zone được hai đường một là dây c hai hai là zinix 2 còn zone ở tám ra được con ờ, iz 3 nhá ví dụ trong trường hợp gọi là đen nhất đi không ra thì mình trận đấy có khi mình áo tốt luôn đấy chứ nhưng mà kết quả mình quyết đoán gặp cái nhà đờ vần đấy mình xếp như vậy thì chắc chắn là mình ăn được do là hồi nãy mình xếp bị lốc con kia lốc con ire với cả mình xếp tanh nó chưa hợp lý nên là mình nghĩ là mình ăn được nên là mình tự tin mình không không đổi đồ á chứ còn bình thường quả đấy mà đánh giải hay là đánh chắc thì chắc là mình vẫn là đổi đồ thôi bùm bùm bắc cam hai cầm kiếm khá là ngon á lên nhá cứ hai sao lên đi anh em ạ cứ lên nã lên nã đột biến kết liễu à đột biến kết liễu khá là ok đấy nếu mà ra thì chơi nhá ngoại binh đi em tú à ra ngoại binh em tú chơi mà trận trước đã tính ra là tú đánh ngoại binh ấy chứ à chê gì vậy có đâu <laughs> không dám không dám chê có lên được một cái ba không vậy á lên thì thoải mái mọi người thật mình thích là mình lên okay, không phải mình thích mà mình lên không mà không hẳn là thích là lên nhưng mà ý là kiểu ví dụ mà muốn á, đặt ra mục tiêu thì lên được thôi cái đấy nó easy mà chiến lợi phẩm nung chảy à nung chảy thì mình nghĩ là đầu game chưa cần lắm để đánh win thì chắc là lấy một trong hai cái này nhưng mà mình nghĩ là cái này bây giờ nó hơi cùi á chắc lấy cái này đi đánh win một game nhá hay làm trận ấy nhở làm trận chi năm b được ấy chứ ê đồ này anh chi hoặc là go wick được á làm một trận thách đấu nhá bị bd à nữa nữa bd gì đấy game này đấm được so top tám hai năm giao nhá em tú à được anh tuấn ơi nhưng mà đấm cái ông chắc cốp này thì hơi khó kiểu anh so toàn là lắp đồ sớm mà khó lắm rớt môn rồi anh tú cho tiền em học lại đi á em đọc số tài khoản đi tí anh banh cho <laughs> cho em tiền đóng học lại đi xong rồi anh đi học dùm em đúng không xong rồi sau này anh làm dùm em anh ăn lương của em đúng không ngon đấy nghe có vẻ ngon đấy hồi sáng có diễn viên mới top một đúng không á hồi sáng á sáng nay á sáng nay mình có chơi nhở từ từ nhá mình đang muốn bán cái gì với cả mua cái gì đây mua con này với con này sao mình lại ôm lại con lulu để làm gì nhở chắc là mình cho đấu sĩ vào anh em ạ dốc đồ à? dốc đồ chắc là không cần ê ta lông đánh cũng được ấy chứ từ từ nhá nhưng mà cứ mua lại con ấy đã mua lại con này trước tí nữa cho con ta lông vào sau ta lông đánh cũng được này ngon đấy chứ ta lông có kiếm súng này win nào này mình mua lại con ta lông nhá <clears throat> em tú đẹp trai thế chơi game còn giỏi nữa không chứ dạ đúng rồi có đâu mọi người mỗi người kiểu có một cái khiếu riêng mà em tú không hẳn là hay nhưng mà nói chung là em tú biết biết được những cái gọi là kiểu cơ bản nó tối thiểu của một trò, trò chơi ấy, nên làm gì chứ không phải là hẳn hai nhiều luôn tụi đánh cũng ngáo lắm thật rất là ngáo luôn đấy chứ nhưng mà được cái đánh giả em tú bình tĩnh đấy ta lông ngon nhá làm con ta lông vip đi chơi luôn đấy chứ anh xin mười nghìn mua hai gói mì được không nè riêng anh cảnh nhá xin mười nghìn cho anh hẳn mười lăm <laughs> mười lăm mà nghe đần á cho anh hẳn ba chục ba chục năm chục luôn ý em cũng rớt ý em cũng rất môn này thì chắc ib lấy số số tài khoản em nhé à, được được riêng phi không ui ta lông hai vậy thôi bỏ nhá cái gì mà ta lông hai vậy hay là mình mình mình đợi đồ đi mình làm một trận chin hoặc là đánh thách đấu đi khá là ngon nói chung là mình cứ đép đã anh em ạ chưa biết đánh đánh gì hết ban bobby à cứ mua đi nhá nếu mà rao sau kiểu có hai con vệ sĩ cho vào cũng được nhà này úp năm rồi ba hoa ký chắc là mình thua á cơ bản là bao ha kỹ đầu game mình chả có nào đáng sốc ấy không ăn được người ta có phước lành đánh trì trì nữa cơ mà kỹ đã hồi máu rồi còn phước lành nữa chịu nhá thua bại nhẹ nhàng một hôn phất lên môi mình khi anh gọi tên đá bùm ui ui đá con này là win đấy chứ đá hơi đần anh em ạ thôi bỏ talon đi có nhà kia bắt talon hai nhìn sợ quá đá mà con kia là ngon rồi rác à bây giờ thích tiền phải bán tướng đi nhưng mà chắc là mình thích ấy, anh em ạ bán đi mình đang muốn đánh một chuyện chi năm mê hoặc là gowick nhá tí mình cứ nhặt cung trước đã rồi tính tiếp anh em ạ tích tiền đi tích tiền một chút tích tiền một chút mua này mà bỏ con này đi con này không bỏ đi ok <clears throat> thế tức là ông slide chơi bằng hên chứ có kỹ năng không cũng không được bức cơ bản em đúng <laughs> nhiều khi nói mà buồn anh em ạ anh slide chơi hay mà mình kiểu bị ngưỡng mộ á ngưỡng mộ cái tài á kỹ năng của anh slide kiểu những thứ mình có là những thứ mà anh slide cũng có ừ. nghe đần đấy nghe đúng kiểu nịnh nọt nhở từ nhá đáp nốt con này được thì đẹp ui hồi phục rồi thua round này ở trên đây sợ khó lấy cung ấy chứ anh slide cắm dễ ở đây rồi còn gì à, phải không vậy cung ba tiền không còn lại ui lấy được con này cũng ngon đấy nhá đừng ai lấy đừng ai lấy đừng ai thấy đừng ai thấy đứng ê từ từ nhá chưa lấy cái đấy làm cái gì đó chắc là mình lấy kiếm à mình lấy khám phép nha em ạ ê ông này lấy kim dép á nhiều đồ lắm luôn đấy gậy nè ơ gậy không lấy lấy cái gì ấy phê người yêu xấu mới có sao không lấy gậy nhở à có gậy rồi à, à đâu gậy mới nở ra mà <laughs> voi thu lại người ủng hộ á sao vậy <laughs> từ nhá mình bán đi tích tiền nhá <laughs> tích tiền đi tích tiền đi tích tiền đi có nhà chuyên rồi ở à? đâu đâu đâu nhà nào vậy có rồi thì mình bỏ nhá à nhà đầu à nhà đầu người ta bắt đép thôi anh em ơi người ta không chơi đâu nè lắp cái diệt rồi nè chắc là không chơi đâu người ta đép thôi hello trần thu nhá đã stream đi đi rồi không nhiều khi người ta cũng cần dép để người ta lắp quyền năng chẳng hạn chắc là mình nghĩ là người ta cần quyền năng ấy không phải người ta lấy đâu em tú có trong team td đâu mà được như anh slime em td là em gì ấy. cái gì mà title đó thì hả à, em td em thú đỏ <laughs> Gowick bắt lại đi tí làm trận Gowick cũng được quyền năng này à quên cuồng đao này kháng ứng này zeke này khá là ngon nói chung là trận này mình chưa biết đánh cái gì nhưng mà chắc là đánh cái bọn xung quanh bọn chi nào là Gowick thôi tận cùng của cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu cùng cuộc cuối cơn đau ai trông ông ai đêm dài thao thức em tú đang muốn gọi là cắt chiếc nhà này nhà này đang lưu á như nào này thì lấy lấy con chim của lấy con chim của em tú thì đi được chưa một pha trẻ đũa đến từ vị trí của fvdt trẻ đũa <laughs> nhưng mà đau đấy toàn hay cuồng đao huyết kiếm vô cực anh vẽ cho đỡ vần hai á cuồng đao huyết kiếm vô cực à đâu anh sáu <laughs> win mà anh à thua rồi à? win rồi con đi lao mạnh quá con đi lao giờ mạnh quá cuồng đao huyết kiếm vô cực à vẽ cho em con đỡ vần à được luôn nha anh cảnh thôi bỏ một round duy nhất hmm. đồ này à từ từ nhá nhiều kiếm đây ba tia hai kiếm à đấn á đao sau mình xài nhá cảm giác mình cứ xài liền một rau nó hơi bị cùi thật thật sự là nó hơi cùi đao sau rồi xài đi em tú đánh nhau đi á đánh nhau đi á đánh nhau với ai đánh hoàng lê em tú đánh nhau thì mọi người chỉ có thua thôi chứ sao mà thắng để em tú sao mà thắng để em tú hmm. thì con queen với con chin nữa à nước mắt à nước mắt hơi xấu một cái da ke khá là ngon này uh, hấp dẫn đấy từ từ nhá bây giờ đánh chuyên hay đánh ngô quýt để mình xem đã thách đấu này ngon á đánh đánh Warwick thì có một đồ đánh Twin thì có huyết kiếm huyết kiếm ra kéo đánh Twin nhá Ui, Twin hai à Twin hai lại tự nhiên lại không muốn chơi nữa đánh muốn đánh Warwick đấy Zeke cuồng đao đâu vậy quần đao nhưng mà với cơ bản là bây giờ con uh, Warwick không có quyền năng nó không không có mạnh quyền năng nó cơ chắc là làm cái xe ke đã chắc chắn là một cái xe ke rồi biết kiếm đánh twin à chắc là đánh twin á đánh twin nhỉ đỡ vần ngon hơn đó tầm này đép lên đánh đỡ vần thì hơi khó chắc là mình rôn rôn rôn lại một tí anh em ạ rôn lại một tí một chữ máu đi Ui, ba con eco đi. Ú, thôi được rồi á. Ok. tận cùng của cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu bây giờ mình sẽ làm một đồ gì nữa mình bán bọn này đi ông mình đang tính năm hoa kỹ ấy, nhưng mà không rôn ra được nhở năm hoa kỹ thì bỏ con di lần đi cũng được tầm này mình nghĩ là bốn thách đấu đủ rồi sửa kéo em tú cứ đấm trên tốt vấn sau mình đang bốn mươi lăm sao ok nhanh tuấn ơi được anh tuấn ơi nghĩ lắm thế đánh cả hai đi anh à hợp lý hợp lý bán nhá tiền đấy nhưng mà có nhà đánh chung rồi nhà này cũng bắt chi rồi này thôi đánh chung cũng được bình bình cái gì đấy ấy bà ông này là bạn chè chứ là phải chè đúng không bạn của chè à? chim <laughs> giờ về vãi chim mạnh không uh, ngon mà thế thôi cái thế thôi cái thế thôi win này ê bây giờ đang có một đôi à thôi cứ như vậy đi lên cấp rồi rôn anh em ạ hay là đánh cả hai cuồng đao cuồng đao zeke quần đao rét kẻ không mình nghĩ là lấy cái quyền năng cho con trin trước đi quyền năng con trin xong một tí nữa lắp đồ sau lắp thêm đồ gì thì lắp lắp thêm đồ gì nhỉ một cái quyền năng trước này bây giờ thường mấy cái đồ này thì làm cái sorin cho con queen cũng được nhỉ sorin con queen xong rồi lên cấp đánh sáu thách đấu bỏ con này ra hợp lý chứ kiếm một món đỡ vần nữa đánh sáu thách đấu rồi <clears throat> hay là quần đao không quần đao cho con chuyên trông đần lắm cũng may nhà này đánh ấy đê đỡ vần đê xoay đỡ vần đê một bài xoay đỡ vần đẳng cấp đê một bài xoay đỡ vần đẳng cấp đê tầm này người ta có con chin cầm hai đồ đam á chắc là mình nghĩ là mình thua thôi không ăn được nhưng mày thế con chim kia tưởng nó đứng lại nó chặt thì chắc là mình đi thật đấy chứ lắp luôn bàn tay chắc là đánh ấy nó rồi chuyên rồi ui chuyên của mình kìa chuyên đít chuyên đét à cố lên đang xoáy thì con rác bắt cái tai lại khó nhở vậy thôi chơi chung vậy chuyên không cần cung xanh hả ông mà mình nghĩ là không cần đâu chuyên không cần nhá yes lỡ chơi đe chơi đe chơi đe phép giáp mình xin cái giáp đi con wick cầm găng cũng ngon cơ nhưng chắc phải lấy giáp trước rồi làm quyền năng nó trông trâu đã ok là tôi chưa đỡ và là đáng yêu vậy <laughs> ok em vừa làm ván bobby ba của rít phép vô cực bú cái top tám <laughs> nữa nữa nữa đòn nữa tưởng bảo <laughs> tưởng bảo bobby ba của rít phép vô cực làm cái top một mãn nhãn hay là mạnh hay là mạnh khởi chứ top tám nghe hay Ui. ghê vậy gấp so mạnh vậy trông mạnh mạnh thế ta ta ta ta ta ta ta thôi mình thua nên là mình không lên cấp nhá mình nghe eco lại đi eco xong rồi tí nó đánh gì nhở à quên eco xong rồi tí dồn nhá tí làm cái ke nữa cũng được khá là ngon ừ. lắp cái dao điện á dao điện cùi lắm anh em ơi sao tiếng nhỏ vậy em tú á tiếng game hay là tiếng em tú vậy tiếng nào nhỏ đấy gặp ông này à gặp anh so chắc ăn thua rồi mazaha random ra cả blue mà chặt chặt chặt chặt chặt chặt xoay chặt chặt Ui, con bò vẫn cc chúng chặt chặt con giáp lửa chắc là thua anh em ạ xoay phát nữa được không hai còn nữa ừ ok tầm này có chiến lợi phẩm với cả có cái này ấy đúng kiểu im ba luôn chó hai với cả bò hai nữa là lên chín đấy chứ giao điện đồ cảm tử mắc phê ừ, nói chung là mắc phê nhưng mà mình nghĩ là nên ưu tiên đồ cho con chuyên trước á chứ bây giờ không có quyền năng tí nó đuối lắm thật chẳng qua là mình gặp mấy nhà mạnh thì mình thua thôi xong rồi nhà nào cũng mạnh không mạnh hết đâu mỗi mình yếu không chứ cảm giác mình thua hết á <laughs> hello tới hành nhá nhà này có tim băng ê mấy ông này có tim băng trông sợ đấy nhà này có vô giáp gai ở trên à ê từ từ nhá lobby này kiểu nó bị mạnh mạnh ấy mạnh mạnh hẳn á Alistair em đang biết nhớ thương thêm chút tí lên tá à quên lên bảy phải cần sáu thách đấu để mà đẹp ấy nhá không có sáu thách đấu thì hơi đuối đấy tất cả mình nếu mà đẹp nhất thì ra cho mình một cái khăn nữa con chi nhà này mình nghĩ là cần một cái khăn hoặc là một cái áo choàng thì nó được chơi hơn ui nhìn chặt này có mất máu không đây trận này cần quỷ thư ấy nhá không có giảm hưu mình thấy đuối quá chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt ui sao con nhìn con chi này vất vả nhở chi nai mà nhìn yếu đấy hai mà lại thua vách hai về rồi anh em ạ à, thua bịp thật Ê, cái bài chi này chắc là phải bỏ thật đấy chứ thực sự là chơi đúng vậy cảm giác lần nào mình chơi cũng cút hay sao á Twin ơi là Twin giống đi lắm mà giống đi thật đấy chứ mình lên Twin hai mà nãy giờ còn không đép được cơ mà Ngô x hai luôn đấy kiểu lobby bị mạnh á thành ra là bài mình không có win xích lại được tất cả mình chưa có đồ con chim hết một cái găng một cái dẹt ke với cả một cái bàn tay bàn tay mỹ không cần tí làm quý kháng hay là vô cực zoom một tí qua qua nhá anh em I see. I know where the work leads. Someone's about to get hurt. All in good time. Find me a path. À cái việc kè tí là cái khăn nữa à. Nhưng mình muốn trận này ấy quá, mình muốn trận này có một cái gì nhỉ? Quỷ thư quá. Mà bây giờ lắp quỷ thư thì con phim này yếu hay là kẹp dây xì vào giảm giáp nhỉ anh em nhỉ kẹp dây xì vào giảm giáp hay là năm hóa kỹ ngon hơn mình nghĩ là năm hóa kỹ ngon hơn đó. bỏ đi ôi đỡ vần này ê có thực sự là biết đánh thạch đấu vậy con đỡ vần trước mặt không mua này đần đấy nhở đỡ vần này thực sự là chơi được không vậy vt này thôi nghỉ nhá con thách đấu ngay mặt mình mình không thấy anh em ạ ngáo rồi bán đi nhá xong cứ đần đấy nhờ rồi một tí qua qua không có gì không rốt queen hai được không về đẹp mà Warwick Thôi, eco đi rôn vội quá cũng đi á bàn tay không nhà này chắc là mình win được đúng không cơ bản là người ta cũng chưa mạnh lắm đâu mình nghĩ là con chuyên của mình xoáy được á chém được á chém chém chém chém chém ori xoáy tốt Ủa, ui may là có quyền năng ấy nhá xoáy chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt ok đang thắc mắc sao vt không mua tưởng bỏ á em đúng không nhìn thấy á cơ bản là mình cứ bị ờ, ấy á kiểu bài này chơi ít đấy thành ra là không có dành lắm thật ra là mấy bài chơi nhiều mình có dành lắm đâu hợp so à? hai giờ ông hợp so một trăm máu thì đấm ao tốt kiểu gì trời trên tốt kiểu gì đỡ vần hai xin xin con queen hai xin queen hai xin queen hai xin xin đỡ vần hai Flush him out. Không sao. Xin con gì hai nó là không cho. Nhà này mình phải xoáy qua bên đây mới đập được này. Xoáy qua bên đây anh em ạ. Xoáy qua bên kia mới đập được. Hợp lý chưa? Win CC. Win CC con uh, kia cho tôi. Cố lên Queen ơi. Hay. Sao con chi này đứng im vậy? hồi máu xoáy hồi máu đi hai hai hai chiến lợi phẩm hai chiến lợi phẩm hai này lần thứ bảy quay lại đội có thể chào ông mẹ, chào minh phú nhá hẹn gặp em vào lần thứ tám nha <laughs> bài mình bây giờ là một cái mẻ dao nữa thì có đam á dãy được game này chuyên bảy là bú á chuyên bảy là sao nhà này sắp bỏ chuyên rồi đúng không hợp lý nhưng mà mình vẫn phải zone á cho em tú xin cái kháng phép được không ui kháng phép con tam ken cầm mà khó lấy thế đai máu nhá hay là lấy hai găng nhở thôi là cái đai máu đi làm cái đai đi lấy cái đai máu hoặc là lấy hai găng đai máu thì có vút bẫy hoặc là quỷ thư mấy hai găng về thì nó lại không có đồ chuyên cơ thì nó bị quá thì làm bàn tay à chắc là làm quỷ thư không quỷ thư cho con queen hoặc là ori chứ bây giờ mà làm vuốt bẫy thì nó không có đồ đâu thế là thôi nhá luôn xem con đỡ vần hai không rồi rủ nó đi em ạ ai da cái tay chậm chạp đấy nhở pha này con ori của mình bị kéo rồi nên là chắc là mình lắp đồ cho con ori <laughs> lắp đồ cho con ori để nó nó trâu trâu lên một chút đấy nó xoáy được một phát anh em ạ xoáy hai ori người ta xoáy ori mình xoáy đấy ori người ta xoáy à chặt hồi máu bay đi bay đấm cho bảy con anh em ạ đau vậy sao lên chín ba má SOS SOS SOS với nhà kia nổ luôn nốc thuốc ngay tấn công điểm yếu ấy mình cần tấn công điểm yếu hơn là nốc thuốc ngay á thật mình cấn này á nếu mà cấn này thì thật ra là lấy quỷ thư cũng không cần lắm nhưng vẫn phải lấy thôi đam cảm giác không có luôn đỡ vần hai à đỡ vần hai thì lại ngon á từ từ nữa này đồ level hai để có đam á làm sao để hai con này hưởng được nhở như vậy à nhưng con chi này không có khăn á trong đần á đần cũng phải hưởng á cho đỡ bần hưởng với anh em mà cho nó carry phụ đi vì đi trận này đi rồi à em tú đi chắc rồi á em tú được vào với facebook minh rồi em tú được vào rồi nhá ráp việt ơi ráp việt kít còi à đấm trong nguyên cái sàn á không sao anh em ơi bình tĩnh tự tin chiến thắng bình tĩnh tự tin nó không có chiến thắng đâu con dép vào đây đi con dép vào đây kéo nhá kéo bọn này ra này lôi cổ bọn này ra này ông này gặp mình lắp kim băng à con này thì một đống đồ xong cái lõi này ui ông này ba lõi kinh đấy may là mình còn lấy được cái gọi là xuyên dép rồi nhá không gặp ông này nguyên nhà thật đấy chứ may là lấy được cái tấn công điểm yếu rồi đấy biết tấn công điểm yếu chưa ui có cái tấn công điểm yếu khác còn hẳn anh em ạ không là mình thua ông này nguyên nhà á may quá giấy giấy là cái top sáu thì đẹp mình cần xuyên ba bán chưa bạn trẻ ơi bạn trẻ yêu dấu ơi bạn của trẻ yêu dấu ơi trận này giấy được top sáu là đẹp bạn của trẻ yêu dấu ơi bán xuyên chưa chưa bán xuyên em tú với bán xuyên nè bán xuyên đi bạn của trẻ hai một red bách nhá một fresh respect cho bạn của trẻ bây giờ chỉ có một đường gọi là cứu âm tú được là một cái nico thôi một cái nico xong rồi âm tú rồi được ba con nữa thì âm tú nico còn xuyên ba thì ok hợp lý chưa con này cũng cần anh em ạ bỏ đi kiếm mà vô cực à cung cái này Ê, cung xanh hay là ấy Ê, diệt bàn tay cũng ngon đấy chứ từ từ nhá diệt bàn tay ngon hơn á kinh ba này hay là vô cực với cả dao điện à từ từ đã mình roll nốt đấy anh em ạ chết rồi ba con gì em tú là muốn tháo cái kia ra cơ muốn tháo cái thách đấu ra con jihin á ngon hơn thì nếu mình tháo mấy cái đồ này ra cho con jihin hoặc là con đỡ vần cầm ấy nó hợp lý hơn ba jihin à không biết là có thực sự là ngon không nhà anh so có cái ấy kêu quá ui đấm hết đau luôn suy nghĩ nhiều quá em tú mất máu em tú chết rồi có cái khổng lồ này cái ui huy hiệu đột biến thì chịu <coughs> chịu rồi giờ làm sao kiếm con chuyên ba đây chuyên từ nhá I go where the work leads. Nhà nào đây? Nhà này nổ hũ đúng không? Nhưng mà nhà này có siêu cô anh em ơi. Win đúng vậy. Bài mình đâu? Tướng mình đâu? Đờ vẫn chết rồi, chi còn sống, gì còn sống. Tam Ken. À chưa chết thì phải. Bốn con. sao anh. Đây ạ. Ê thề luôn á. Mua được con ba là dãy được rồi. À ông này có chiến lợi phẩm mà bảo sao ấy thế, mạnh thế. Ngập nhà gấp so đấm vào đau quá. Rian ta. <laughs> huy hiệu đẹp chưa <laughs> đẹp đẹp đẹp đẹp em tú chịu thua rồi em tú chịu rồi dồn không kịp anh em ạ bảy bảy một bảy <laughs> trin thách đấu tầm mid game mình ấy quá bài mình cũng gọi là mạnh ấy nhưng mà không win lại được anh em ạ hơi cùi gục ngã trước cửa thiên đàng ở kìa đợi lai sau vậy nha em tú bị gớm soi đấm luôn nè bị luôn anh anh tuấn ơi bài anh soi mạnh quá vì thì cũng có chiến lợi phẩm mà sao không mạnh thế à thì chắc là phát kép pha cây á pha cây á Ủa, chắc là bây giờ mình ọp để chuẩn bị đi ăn thôi mọi người tối thì mình live tiếp nhá thì ờ, cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi livestream và ủng hộ mình trong buổi chiều ngày hôm nay nha thì ai mà chưa like chưa follow cho mình xin lúc một like một follow nhá bye bye mọi người nhé chúc mọi người ăn cơm ngon miệng và có một tuần mới thật là nhiều niềm vui bye bye em nhé có gì tối mình like tiếp bye bye <laughs> quá là gà <laughs> sai lầm nữa nữa anh tú xin lỗi anh tú xin lỗi